anh cảm thấy tự tin thì <laughs> cứ thể hiện thôi thân thân thế để anh vẽ vào cái chỗ nó thế này đấy bên trong là mỗi một tờ nó có một lá vàng này đấy à cái tiền công gần bằng nửa tiền vàng những cái người thợ mà dát vàng như thế này thì có phải có một cái cái, cái đức tính gì hay là cái chuyên môn gì anh hay là như nào là vì ví dụ như em cầm vào đây mà nếu mà run run tay chẳng hạn nó rơi vàng thì 5 triệu một chỉ thì mình mất khoảng 2 triệu mất khoảng 2 triệu như thường lệ thì tôi vẫn là Hoàng Đức Khác thông thường một lát là hôm nay thì tôi có mang theo một cái bao tải Và bên trong thì chứa những cái nó rất là thú vị và hấp dẫn Và để biết nó là cái gì thì xin mời quý vị cùng theo chân Hoàng Đức Chúng ta sẽ vào bên trong ngôi nhà này để chúng ta khám phá những cái điều bí ẩn ở trong cái bao tải này nha Xin mời quý vị à, nhớ like, subscribe trước khi xem nhá bạn đang rất là thắc mắc không biết là tôi vừa mới khệ nệ khiêng một cái bao tải gì mà nó chật vật, nó khó khăn đến thế thì xin thưa với quý vị và các bạn đây tôi sẽ bật mí ngay bây giờ đây là một bao tải gồm rất nhiều những cái miếng như thế này và không biết là cái miếng này quý vị đoán nó là cái gì là một miếng bánh bánh ờ, đậu xanh hay là bánh khảo hay là bánh ờ, khúc gì đấy đây nó không hề có một cái mùi như là bánh đậu xanh mà ở đây à, cái mùi của nó tôi ngửi cái mùi rất là quen mùi này là mùi của sự ờ, giàu sang mùi của sự ờ, giàu sang đấy và xin thưa với các bạn đây là bánh vàng chính xác là bánh vàng và cái bao tải này là một cái bao tải vàng <laughs> Đấy, ngày xưa thì hay có câu chuyện là may túi 3 gang mang đi mà đựng Hôm nay thì ờ, túi của tôi hình như là cũng phải đâu đó tầm 10 gang để đựng những cái bánh vàng 24K giống như thế này Vàng 24K nhá các bạn nhá Và ở đây, đây là sản phẩm Đấy, đây là sản phẩm và đây sẽ là cái mà hôm nay Hoàng Đức muốn dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá nay thì khác hẳn với thông thường là quý vị sẽ thấy những chi tiết như rác vàng hay là những bức tranh cổ điển như thế này thường xuất hiện ở trong những căn biệt thự hay là những lâu đài hoành tráng, lộng lẫy nhưng mà hôm nay thì khác tôi đang đứng ở trong một căn penthouse hay theo một cách gọi thông thường dân gian thì hay gọi là một căn chung cư đấy và căn chung cư này thì khi mà được rát vàng này rồi những cái họa tiết như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng không kém lộng lẫy xa hoa gì so với những lâu đài cả và một mặt khác một điểm mạnh nữa của căn chung cư này rất đáng giá đấy là các bạn có thể nhìn thấy view bốn phía của Hà Nội luôn ở bên này là một mặt Hồ Tây bên này chúng ta có kia là cầu Nhật Tân Đấy, và còn những phòng khác nữa, những phòng khác nữa thì chúng ta sẽ thấy view của bốn phía của Hà Nội. Và căn chung cư này thì có tổng diện tích lên tới gần 350 m2. Vâng, 350 m2 và đã được thi công từ tháng 10 năm 2019 đến nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. chiều thế ừ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn Đây là kỹ sư Phạm Duy Hiệp uh, Chỉ huy trưởng của công trình Đấy, toàn bộ công trình to hoành tráng như thế này là anh Hiệp là chỉ huy trưởng đây Thì uh, em xin phép là nhờ anh Hiệp chia sẻ một vài những cái sâu hơn một chút Em muốn hỏi anh Hiệp một chút là thế thì cái căn penthouse này thì cái ý định đầu tiên cái yêu cầu của gia chủ dành cho bên anh bên phía kiến trúc sư là như thế nào cái vấn đề này là của chủ đầu tư người yêu cầu cái này là phong mang phong cách tòa nhà của phòng này là cổ điển cổ điển châu Âu ấy châu Âu. Anh dạ cho nên là khi mà tiếp nhận được cái cái cái yêu cầu của chủ đầu tư thì bộ phận ở nhà sẽ, sẽ lên phối cảnh và thiết kế theo phong cách châu Âu dạ. để, để đạt được những cái thì đấy là cái công việc chính của kiến trúc sư rồi đúng không? Sư. Còn khi mà anh ờ, giám sát, anh quản lý và triển khai ở đây thì cái công việc chính uh, của anh sẽ sẽ sẽ là sau khi mà đạt được những cái chỉ tiêu của chủ đầu tư đề ra thì chúng tôi sẽ có những cái bản vẽ thiết kế như này thì bên ngoài này là là có từng bộ phận một cho cho cho à. em xem Đấy, đây đây là đây là cái bản vẽ thiết, bản kế, thiết kế ờ, của cái của phòng, phòng khách, khách này, đây. Ừ. À, đây tôi... là riêng cái phòng khách này là có tổng diện tích là bao nhiêu anh? Phòng khách này là 219 mét vuông. 219 mét vuông có nghĩa là cái không gian phòng khách là cái không gian mà gia chủ muốn dành nhiều những cái sự ờ, rộng rãi để tiếp đón bạn bè nhất cũng như là ừ. những cái gì hoành tráng nhất để sâu ra ở trong cái không gian này đây. Ừ. Em muốn hỏi sâu hơn là về cái kết cấu ở đằng sau ví dụ như cái phần trần ở đây thì em thấy là được làm trần mái cái vòm hơi cong ừ. đấy thì những cái phần về chất liệu hay là vật liệu thì nó có gì đặc biệt hơn so với những cái công trình bình thường khác không anh cái này nó đặc biệt khác bởi vì cái này là vòng cong và cái này mang tính chất bền vững lâu dài à. đấy. thì nó mang tính chất cổ điển thì người ta phải làm bên trong bằng những cái bằng xương bằng ni lốc và à. sử dụng những tấm này là tấm pico gọi là picomat picomat đặc quyền của công ty à. À. thì cái ưu việt của nó nó có cái gì khác so với cái này nó có một cái đặc điểm là không cong vênh không, không mục mát à. Ừ, không cháy chống cháy dạ. Đấy. không rêu ẩm thời tiết ở Việt Nam mình thoải mái không không vấn đề gì em đang thấy ở đây là là là là là đằng trên trần này là về sau là sẽ vẽ tranh hết đây này đúng không anh trên vẽ trên này cổ điển khoảng không là vẽ tranh cổ điển à rồi còn lại ở các cái ờ, phần phào chỉ ở đây là sẽ dát vàng hết dát vàng rồi và tạo những cái điểm nhấn à, em muốn đi ờ, qua một một một chút được không ở bên này cho em thấy có cái mảng tường ở đây nó nó nó, nó trống nhỉ dạ. thì ờ, với cái phần thiết kế ở đây em đang nhìn thấy là ở bên này là về sau là sẽ là có anh có thêm hai cái đèn ở hai bên đây nữa đúng không ừ. đây là, đèn, giữa này là cái gì đèn tường sau này đây là cái tấm tấm da bọc da để tivi à bọc da à, đây phòng khách tivi ở đây ừ, phòng khách ngồi bàn đây, đây tivi để đây dạ. ừ. còn các cái phào chỉ này thì nó có cái gì đặc biệt không anh cái này là làm trước ở dưới à đây như thế này xong rồi mới gắn lên đấy đúng không anh đúng không đây toàn bộ những cái phào như thế này là bọn anh phải nhập khẩu phao nhập khẩu từ nước ngoài về vâng. đấy, vâng, vâng. đấy làm phào và có những hoa văn này à đây là những cái phào chỉ nó rất là nhẹ cái này là bằng chất liệu gì hả anh? Chất liệu nó kết hợp giữa nhựa với lại ờ, một số cái loại chất liệu khác để chống cháy mà không cong vênh. À, chống cháy không cong vênh, ừ. có chịu được nước không ạ? Chịu được nước. À. Ừ. Không mục à đây đây là cái chất liệu phào chỉ mà bình thường chúng ta hay thấy ốp ở trên ờ, trần hay là tường của những cái căn biệt thự ờ, theo phong cách châu âu cổ điển đây này Đấy. Nếu mà không có những cái số như thế này thì ờ, chắc hẳn là quý vị sẽ rất là khó để có thể hình dung ra được. Bây giờ mời em đi xem tất cả những cái phần chi tiết vẽ vàng và vẽ tranh dát vàng và vẽ dát tranh đấy đúng không anh? À, em nghĩ đấy mới là những cái mà đáng để xem ở ừ, trong ừ. những cái căn biệt thự cổ điển ừ. như thế này. Ừ, đúng không? Mời em. Dạ. họa sĩ Thủy. Dạ. dạ chào anh. Em anh. Dạ. thấy uh, những bức tranh này. Đấy. Dạ. Cho phép em hỏi anh Thủy một vài câu là những cái bức tranh như ở trên tường này thì là theo cái trường phái gì anh nhỉ? Cái này là Nên cổ điển châu Âu hay là như nào? Đúng rồi, mình uh, nhắc lại những cái văn hóa cổ, những cái bức tác phẩm cổ của những họa sĩ nổi tiếng. À. Uh, đưa vào đây để mình uh, thể hiện cái cái cái giá trị nó phù hợp với cái kiến trúc với nội thất ở trong không gian này những cái bức tranh như thế này thì trước khi mà vẽ lên đây thì uh, các anh có phải vẽ qua bằng bút chì trước hay là ước lượng những cái tỷ lệ như nào trước? Ừ, thật ra thì thì ờ, trong quá trình làm thì gần như là mình uh, nhắc lại những cái văn hóa cho nên là mình thường là lấy lại hoàn toàn theo cái quy chuẩn của họa sĩ cổ ừ. những họa sĩ trước với những cái tác phẩm nó mang những cái cái cái cái hơi thở riêng của văn hóa châu Âu rồi dạ. thì mình phải tuân thủ. À. Rồi. Vâng nhưng ý em là nếu mà chẳng hạn là nếu mà vẽ sai hay như nào một cái thì em xử lý như thế nào <laughs> Thật ra vẽ sai thì bây giờ lại di lên sai lại giả, lại làm ra cái duyên của nghệ thuật tức là làm ra được cái duyên dáng của trong cái lối tạo hình À, đôi khi cái sai lại là rất hay à hay. đúng không ạ vâng thế anh à, cho em hỏi là cái chất liệu mà mình sử dụng để vẽ tranh này là chất liệu gì anh nhỉ à chất liệu mình dùng sơn dầu tranh sơn dầu đúng rồi à. sơn dầu. em thấy là ở đây thì các anh là mỗi người là sẽ nhìn vào một cái ờ, màn hình ờ, vâng vâng đúng ạ ờ, những cái tranh như để này. để mình chép lại ờ, lấy lại cái cái cái bức tranh nó gần như là mang tính tuyệt đối một chút để làm sao nó đúng với những cái cái cái, cái bức bản gốc nó đã có anh có thể vâng. sâu cho em xem được cái bản gốc của cái này là bức à, như nào vâng vâng ạ cái này thì đây wow đây đây các bạn ạ Đấy, đây là bản gốc Đấy. Wow, thế là ở trên này là còn một cái cây rất là lớn xong rồi ở đây đúng rồi à. tức là nó nó là một cái phần kiến trúc của cổ của của của uh, cái cái cái khoảng thời gian nó niên đại cái, cũng cái này nó giống như những ờ, cái thời phục hưng ấy đúng không? Đúng rồi, chính xác là nó là thuộc vào phục hưng. Tức là nó có nhiều cái uh, nhìn về phục hưng nhưng mà nó cũng là ảnh hưởng một cái văn hóa ấy. tức là nó nó theo cái tông màu nó phù hợp chứ chưa nhất thiết là mình phải đưa hoàn toàn phục hưng vào à. Và... Vâng. thế những cái người thợ mà để vẽ được những cái cái cái bức tranh như thế này thì mình có phải tuyển chọn gì khó không à, anh? À, có chứ ạ, tức là phải rèn rũa, phải qua rất nhiều cái thời gian tập và vẽ vì khi vẽ trên trên ờ, toan vải khác còn khi mà vẽ trên tường nó lại có một cái chất liệu và cái cách kỹ thuật xử lý khác nhau. À à. em thì nghĩ là là vẽ trên giấy mà sai hay như nào thì xé giấy đi làm nháp làm lại được nhưng mà vẽ cái này mà <laughs> không chuẩn là cũng mệt đấy anh nhỉ khả năng cũng phải thế <laughs> vâng rất là cảm ơn anh cảm ơn dạ, anh dạ, vì dạ. những cái ờ, chia sẻ ờ, vâng, vâng cảm ơn anh chào anh dạ, dạ. À, cho em xin phép dẫn mọi người đi tham quan một vòng dạ, mà... vâng. vâng. đây xin mời các bạn đấy. đây là bức tranh gì đây anh nhỉ đây là bức uh, tranh uh, thể hiện cái tình mẫu tử vì mình muốn mang cái nội dung ở đây là phòng bé thì là à. muốn lúc nào khi bé bước ra ấy, trở thành một cái cái cái cái tương phản tức là cảm giác thấy sự ấm cúng của người mẹ à có nghĩa là gần gũi bước ra đúng rồi nhìn thấy, nhìn thấy là cảm giác là nó vừa mang ý niệm của trang trí nhưng mà đặc biệt lại mang được cả cái ý niệm của giáo dục à, truyền thống đấy thế còn bức tranh này là là tình vợ chồng à, à bức này là, là lấy lại bức tranh à, của họa sĩ vẽ về về cái cái cái đôi ờ, Adam Eva trốn khỏi thiên đàng à. sau khi ăn ăn cái cái cái cái cái, cái, tình yêu lên ngôi ấy, tức là đáng lẽ ra là không có tình yêu thế thế trong này chắc là phòng ngủ master đúng rồi ạ à, <laughs> đấy đây đúng à. rồi phòng này phòng của mẹ đấy, vâng. hai con hai bên đây đây cũng là một bạn à, họa sĩ ừ, đúng rồi của tổ thiết kế à, đây em em đứng ra đây anh giới thiệu với anh đây là bạn này ờ, là vừa là nghệ sĩ vừa là họa em, sĩ em lại là em. một ca sĩ hát rất là tuyệt vời ca sĩ đó. đúng rồi, rồi đúng nhiều rồi sĩ ấy à, cái bức tranh này nếu đây các bạn nhìn nhá nếu mà là em ở cái bức tranh này thì em có thể ờ, em em thấy nó đang hơi thiếu một cái gì đấy anh anh thịnh ạ à. không biết uh, em có thấy thiếu không nếu mà là anh thì anh có thể uh, không. vẽ được thêm uh, ít nhất là hai cái đường nét nữa vào trong cái bức tranh này nếu mà anh cảm thấy tự tin thì <laughs> cứ thể hiện thôi nhưng mà anh chấm xong mà mà mà mà, mà sai thì có được sửa không anh sai là anh sửa đấy cái này là màu màu màu màu màu gì anh ý anh là cái màu hiện tại ấy à, trắng hay là hồng hay đen hay là hơi thâm thâm một tí anh ạ thế anh có muốn nó tươi thâm, hơn thâm thâm thâm thế để anh vẽ vào cái chỗ nó đây nó nó nó đây đây chỗ này nó có màu thâm này đấy đấy đúng đấy, rồi, đấy đúng rồi màu tốt đấy anh ạ đấy đúng mà anh nhìn thấy rồi cảm ơn em rồi còn một chỗ nữa thì em chấm hộ anh nhá rồi cảm ơn em em tên gì nhỉ em tên Hà thế mà nhìn em cứ như là tên Linh ấy anh cứ tưởng em tên Linh rồi cảm ơn em em, họ tên đầy đủ em tên Hà Linh mà ồ oh, rồi cảm ơn ờ. em rồi bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cùng đi khám phá sang cái công đoạn tiếp theo công đoạn hấp dẫn và thú vị nhất đấy là rát vàng khám phá nốt cái công đoạn hấp dẫn nhất đấy là công đoạn rát vàng đấy đây ở đây là các bạn đang thấy là các ừ, anh công nhân kỹ thuật là đang ngồi rát vàng ở đây đây nhưng mà tôi muốn mời các bạn chúng ta vào đây trước đây là chắc là anh ờ, người giữ vàng đúng không anh hiệp vâng. ờ em chào anh dạ đây các bạn thấy à, anh ờ, kho báu của anh nhiều thế đây là cái công đoạn gì hả anh cho em khám à, tí ờ, đây là ờ, cạo vàng đấy. cạo vàng à? cạo vàng đấy anh anh cho em thử cạo cái được không ok cái này cái này uh, cạo như thế nào anh đấy đấy như mình vừa làm là nó cạo hết những những cái nhỏ nhỏ thì đấy, những cái nó còn bám ở bên ngoài thì cạo à, đi ra thì cạo lớp này trước cạo lớp đi trước xong, xong rồi lát nữa mở ra khi nào mà hết cái lớp ở ngoài như này rồi à, thì, thì mình, mình lại mở ra đúng rồi đúng rồi à đây bây giờ thì à, hoàng đức sẽ thử cạo vàng ở đây cho các bạn quan sát nhé đây à, đây bên này bên này cho nó nhiều đi rồi, đây, đây là các cái uh, vẩy vàng sau khi cạo đấy những cái này sau mình lại đem đi đổi lấy vàng này đấy xong mình trả tiền công để lấy vàng này là sao anh à, mình đem vàng vụn đi nhá xong mình lại đổi lấy vàng này như này có à, nghĩa à, là, có nghĩa là, có nghĩa là những cái vàng vụn này là về sau mình lại đem đúng đi rồi, mình đúng, đổi lại đúng rồi thế là trong cái rác vàng ở đây là mình ừ. chỉ dùng những cái vàng ở đây à đấy vàng ở trong ấy ví dụ ờ, để mở cho bạn xem đấy ví dụ này dạ. như này đấy bên trong là mỗi một tờ nó có một lá vàng này đấy à, thì đây. để rác vào đây đây đây đây đây tôi sẽ mở cho các bạn xem đấy à. mỗi một tờ là thế là mỗi một miếng như thế này là đúng rồi là mình sẽ ráp vào uh, à, ráp vào tường ừ. à thế Bảo. còn những cái vụn vàng như thế này là mình sẽ đem đổi đem đổi ừ. đổi à. mình phải giả tiền công là tiền công gần bằng nửa tiền vàng tiền công đổi ấy à? đổi ấy là gần bằng nửa tiền vàng à thế là coi như là mỗi một lần như này là mình cũng mất ờ, khá khá rồi đấy ví dụ 5 triệu một chỉ thì mình mất khoảng 2 triệu thì mới lại lấy được cái vàng này à okay. rồi ok thì ở đây là các bạn thấy là ở đây có những cái tệp um, bánh vàng như thế này dạ. đấy và sau khi mà mở ra thì nó là những tệp như thế này đúng rồi đấy à, rồi cạo đi rồi nó thế này cạo đi <laughs> thì nó lại giống như thế này đúng rồi đấy đây là sạch cong rồi ở đằng trong là chỉ còn lá ở đằng trong nữa thôi đấy thì các bạn thấy là cái công đoạn uh, rất là tỉ mỉ cầu kỳ và rất là nhiều các công đoạn và ở đây thì riêng về phần vàng là phải có một người có thể gọi là người giữ vàng riêng, rồi <laughs> người cầm vàng ấy. người cầm vàng goalkeeper rồi. đặt tên như thế đấy thì à, rồi rất là cảm ơn anh thì dạ. bây giờ tôi sẽ muốn à, khám phá cái công đoạn chi tiết hơn của những người thợ mà đang rát vàng rồi, xin mời à, xin mời các bạn cùng đi với tôi chào anh được dạ, chào anh vâng đây là anh đang uh, làm cái công đoạn là rát vàng đây đúng không anh dạ đúng rồi đây các bạn có thể nhìn thấy từng cái miếng vàng mà được được dính lên đây có nghĩa là mỗi một cái này là anh ờ, dán lên là nó sẽ tự nó dính rồi anh đúng rồi tại vì mình đi keo lúc đầu rồi á à đây đây đây đúng không anh đúng đây rồi. là những cái lớp keo đây đúng không rồi đúng rồi à thế là sau giờ là anh ờ, dán vào là nó sẽ dính á à? dạ đúng rồi anh anh anh cho anh cho em thử một cái được không đây anh đây bây giờ tôi sẽ ờ, tôi sẽ thử uh, dáng một cái xem xem cái cảm giác nó như nào nhé thế là cầm cái này đúng xong rồi, rồi anh cứ đặt vào các vị trí có keo rồi Như em đặt lên trên này Cũng cho được. nó nó nó nó dễ được không được tôi sẽ thử nhá hỏng thì uh, thì thì thì tôi bỏ tiền túi mua miếng vàng này để làm chương trình vậy ui run quá xong rồi bóc ra anh đúng rồi bóc cái giấy ở ngoài ra là nó gì? à thế xong những cái phần vàng thừa như thế này thì mình sẽ mình sẽ vệ sinh đi rồi mình hứng lại cái vàng vụn vệ sinh à. cho nó sạch giống như các chỗ đã làm có nghĩa là những cái như này cho em đắp thêm miếng nữa đi cho nó nhìn cho nó đây, đây. nó giàu có <laughs> đây các bạn chú ý quan sát nhé đấy các bạn thấy chưa đây là vàng sau khi được rác nó sẽ như thế này thì những cái bước như thế này xong rồi sau mình có phải làm như thế nào để cho nó mịn cái phần lớp vàng này không anh có anh làm uh, sau là mình vệ sinh rồi mình vệ sinh sạch sẽ thì nó sẽ sạch cái chỗ à. nào nó không có keo thì nó sẽ rơi ra còn cái à. chỗ nào có keo rồi thì vàng dính lại à, thì những cái phần vàng ở phía trên này là về sau nó sẽ rơi ra đúng rồi và mình... sau mình lại hứng lại rồi mình lại lại đem nó đi đổi đúng rồi à rồi hay quá à, những phần mà ở đây thì có phần nào ờ, như này là hình như là cũng chưa hẳn là hoàn chưa. thiện đâu đúng, đúng không anh đây là mới chỉ gọi là là dán được cái lớp vàng vào đây vâng. về sau là sẽ còn một bước như nào nữa anh vệ sinh sạch rồi ờ, mình phủ bóng phủ lớp bảo vệ lên đó à phủ một lớp bảo vệ lên nữa đúng rồi. à chấm ngày xưa dạ thì thường những cái công đoạn dắt vàng như thế này thì nó có tốn nhiều thời gian không anh nó cũng nhiều anh tại vì đi keo xong cũng phải chờ đến khoảng hơn một ngày rồi keo khô thì mới rát lên được à, có nghĩa trước khi mà rát được những cái phần vàng như này là đã phải đi keo giống như thế này hết đúng rồi xong rồi sau đấy lại chờ hơn một ngày để cho keo này nó khô thì mới lại rát được vàng như là cái bước này đúng rồi rát xong cái bước này thì lại à, vệ sinh phải vệ sinh rồi à, sau đấy lại phủ một lớp bóng lên nữa đúng để rồi. cho nó bóng và nó bền đấy đúng không ạ bước cuối cùng là phủ bóng à rồi thế có vẻ là rất là cầu kỳ thì những cái người thợ mà rát vàng như thế này thì có phải có một cái cái cái đức tính gì hay là cái chuyên môn gì không anh hay là như nào là vì ví dụ như em cầm vào đây mà nếu mà run run tay chẳng hạn nó rơi vàng thì sao thì làm thì chưa quen thì dần dần quen à. với lại à, nó cũng ờ, à, có nghĩa là cứ cầm vàng nhiều thì dần dần sẽ quen các bạn ạ <laughs> rồi cảm ơn anh à, cảm ơn anh dạ. Vâng, như vậy là quý vị và các bạn đã khám phá được đấy những cái công đoạn và quy trình dát vàng. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ở phía sau lưng của tôi đây. Đấy, các anh à, thợ kỹ thuật đang dát vàng trau chuốt tỉ mỉ, rất là cẩn thận và chỉn chu. Và ở phía trên này thì chúng ta cũng nhìn thấy là khi mà hoàn thiện thì nó lấp lánh nó đẹp đến như thế này vậy là Hoàng Đức đã cùng với quý vị khám phá những công đoạn để hoàn thiện một căn penthouse rát vàng như thế nào và một vài những cái thông tin trước khi kết thúc cái số ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể hình dung ra cái khối lượng vàng và cái khối lượng công việc ở trong việc hoàn thiện một căn penthouse này như thế nào đấy là với hai cái khối hai cái thỏi vàng mà tôi đang cầm ở trên tay này thì sẽ tương đương với khoảng tầm một chỉ vàng và cứ mỗi một cái cột để rát vàng như thế này thì sẽ mất tới khoảng tầm 6 cái cục giống như thế này có nghĩa là khoảng tầm 3 chỉ và với khối lượng của cả cái nhà này và rát vàng 24k đấy là vàng 4 số 9 như thế này thì sẽ lên tới cái con số khoảng tầm 200 cây vàng và có thể sẽ còn hơn nữa là vì đến hiện tại thì vẫn chưa rát xong kể cả có phần ngoài phòng khách nữa thì tôi tin chắc rằng khi mà cái căn penthouse này được hoàn thiện thì chúng ta sẽ có một cái công trình thực sự rất là ấn tượng và tôi nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều quý vị khán giả cũng mong chờ đến cái thời điểm cái căn penthouse này hoàn thiện để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm nó sẽ như thế nào và để tiếp tục khám phá căn penthouse này khi hoàn thiện cũng như những điều hấp dẫn hay ho khác thì quý vị và các bạn hãy nhớ comment, like và subscribe kênh youtube Nhà To để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều còn tuyệt vời hơn thế này nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào!